Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái giải AFF Cup nữa thì Trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì hồi qua anh em cũng đã có xem cái trận Manchester City và Leeds United Thì cái trận này mình cho anh em nằm với cái mã kèo là Manchester City chấp 1.5 và cái mã kèo tài 3.5 thì cái trận này Manchester City ăn với cái tỷ số 3-1 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này full và anh em húp được cái mã kèo góc hiệp 1 nữa Manchester City chấp góc hiệp 1 hai trái và hiệp 1 thì có ba quả góc cho Manchester City thì anh em cũng đã hấp full kèo này rồi thì hôm nay chiều hôm nay thì có trận Campuchia và Brunei diễn ra vào lúc 5 giờ nha anh em còn uh, Atletico Madrid á, với Anche thì diễn ra vào lúc 3 giờ 30 thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận AFF Cup nữa đó là cái bảng B bảng của Việt Nam thì Việt Nam đang đứng vị trí đầu bảng B rồi có 6 điểm sau hai vòng đấu và 9 điểm dương nha anh em thì trong khi đó Malaysia trận rồi để thua để thua Việt Nam với cái tỷ số là 3-0 do Việt Nam bị thay đỏ và hiệp 2 thì Malai bị thay đỏ lại và Malai đang có 3 vòng đấu rồi mà mới có 6 điểm trong khi đó Singapore à? anh em thấy Singapore Singapore không? Singapore mới chỉ có hai vòng đấu và có 6 điểm và có 3 điểm dương thì cái trận này nếu mà Singapore cầm được mà tỷ số hòa hoặc là thua thì Singapore cũng vẫn còn sáng cửa để đi vào vòng trong Singapore rất còn sáng cửa nha anh em còn trong khi đó Myanmar và Lào thì hai ờ, đội tuyển này chưa có một cái bàn thắng, chưa có một cái điểm nào trong cái bảng đấu này hết. Thì ờ, Singapore với Việt Nam gặp nhau vào lúc 19 giờ 30 ngày 30 tháng 12 ờ, nha anh em. Thì cũng sắp hết năm 2022 rồi. Thì mình gửi tới anh em những cái mã kèo để anh em kiếm tiền ăn Tết à, tay cho nó hoành tráng luôn nha thì anh em thấy cái thành tích của thằng Singapore cũng đang rất là tốt trong những trận gần nhất nha. Cái trận đầu tiên Singapore gặp Myanmar ăn với cái tỷ số là 3-2 cho Myanmar bị thay đỏ. Còn trong cái trận gần nhất thì gặp Lào Singapore ăn với cái mã tỷ số là chỉ có 2-0 thôi nên Còn Việt Nam thì anh em thấy Việt Nam trận gần nhất thì Việt Nam đã ăn 3-0 trước ờ, Malaysia và trận trước đó thì ăn ờ, Lào với tỷ số là 6-0. Thì cái phong độ của Việt Nam đang rất là tốt trong 10 trận gần nhất thì Việt Nam chỉ để thua một trận trước Oman và thắng hết tới 8 trận rồi. Còn bên phía Singapore thì anh em cũng thấy rồi Chỉ thắng mới được 5 trận thôi Và để thua tới 4 trận Và trận gần nhất Singapore để thua Việt Nam với cái mã tỷ số là 4-0 nha anh em Cái đó là lượt đá giao hữu trước Việt Nam Và để thua Việt Nam tới cái mã tỷ số là 4-0 thì trong lịch sử đối đầu anh em cũng thấy những bàn thắng luôn viên về Việt Nam Việt Nam ăn với cái cách biệt từ 3 bàn đến 4 bàn thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo Việt Nam được nha thì tỷ lệ kèo thì mình sẽ cho anh em xem đây tỷ lệ kèo là trận này Việt Nam chấp tới 1,75 và tài xỉu 3,25 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo Việt Nam chấp 1,75 hoặc là anh em có thể chờ Việt Nam ra sân đá tầm 5 phút anh em vào cái mã kèo 1.5 anh em vào cái mã kèo 1.5 thì nó sẽ tiện cho anh em hơn anh em dễ cái đường anh em húp được hai mã kèo hơn còn tài xỉu tài xỉu 3725 thì mình không khuyên tất cả anh em vào tài nhưng mà anh em có thể vào rung được. Thì cái trận này mình dự đoán tỷ số cho xe là 20 đến 30 cho Việt Nam. Thì anh em vào cái mã tay gặp tài thì nó rất là bất lợi cho anh em bởi vì mình khuyên anh em nên vào cái cửa trên vào Việt Nam mạnh tay thì anh em sẽ có lợi hơn còn tài xỉu 3,25 thì mình phiên anh em vào cái mã rung anh em đánh rung hợp lệ hơn còn gốc thì gốc anh em tới giờ ra sân thì mình sẽ cập nhật cho anh em sau có cái đội hình chính thức để coi đội hình nào mình sẽ cập nhật thêm kèo cho tất cả anh em thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo Việt Nam chấm 175 nhưng mà anh em cầm trang anh em chơi thì anh em chờ kèo tuột xuống 1.5 anh em vào cái mã kèo 1.5 mạnh tay cho mình trận em dự đoán từ hai bàn thắng trở lên cho Việt Nam thì những anh em nào đang chơi bên ngoài mình khuyên anh em một câu chân thành anh em cứ vào liên hệ trực tiếp qua mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký một cái trang đưa anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được nhiều mã kèo nóng hơn chứ không phải riêng một cái giải AFF Cup này anh em thấy từ bữa đến giờ ngoại hạng Anh mình nhận định cho tất cả anh em đã hút full kèo ngoại hạng Anh chưa gãy lần nào thì bởi vậy mình mới phiên anh em anh em nên đăng ký một cái trang mình đưa anh em vào nhóm chơi còn rất là nhiều kèo để anh em gỡ anh em kiếm tiền để anh em chuẩn bị xài tết chứ anh em chơi ở bên ngoài qua thầu qua cò anh em chơi chỉ được trên dưới tài xỉu anh em không có thể nào đánh rung và vô kèo nóng được thì cái đó là cái bất lợi bất tiện của anh em để anh em không để chơi được nhiều mã kèo hơn thì bây giờ mình khuyên anh em đăng ký một cái trang bên mình để mình đưa tất cả anh em vào nhóm chơi để anh em có một cái kiếm lợi nhuận hiệu quả nhất thì có những anh em về trong mình trong nhóm của mình một là anh em phải đăng ký cái trang bên mình rồi mình mới đưa anh em vào nhóm chơi chứ mình đâu có cấp kèo cho anh em đem ra ngoài chơi đâu thì đó anh em cũng đã thấy cái những trận trước mà mình đã nhận định cho tất cả anh em trong cái giải ngoại hạng anh rồi từ cái trận Tottenham đổ đi là ngoại hạng Anh đã quay trở lại và mình nhận định từ cái trận nó đổ đi cho tất cả anh em thì anh em xem trong video mình nhận định thì anh em cũng biết rồi nhưng chưa có trận nào mình nhận định cho tất cả anh em thua và để cho anh em xả kèo hết thì hôm nay mình ờ, uh, phiên anh em đăng ký một cái trang chơi thì anh em cứ vào nhóm mình còn có nhiều anh em cứ vào nhóm mình cứ xin kèo đi ra ngoài đánh phải đăng ký trang bên mình mình mới đưa anh em vào nhóm cái đó là nếu mà anh em đăng ký một cái trang bên mình chơi thì mình chỉ cần nhận tiền quảng cáo của cái trang bên YouTube thôi chứ mình đâu có lấy bất cứ anh em mà một đồng phí nào đâu thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang anh em chơi hiệu quả hơn và tiện cả đôi được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 thì đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nhớ để lại cho mình một lượt đăng ký kênh nha để mình được nhiều người theo dõi hơn thì mà mình sẽ ra video sau cho anh em nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau